Chào các bạn, mình là Cần Nguyễn, chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực F&B, bán thích pha chế. Bạn có muốn đi làm thuê và muốn làm chủ công việc của mình? Bạn muốn kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu triển khai từ đâu? Bạn muốn làm chủ công việc của mình, làm chủ về mặt thời gian và làm chủ về tài chính trong tương lai? Tôi có một chương trình đào tạo muốn giới thiệu với bạn. Chương trình này có tên gọi là nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán trà sữa. Sau khi bạn học xong chương trình này, bạn sẽ biết cách pha chế ra các loại đồ uống từ trà sữa như trà sữa truyền thống, trà sữa các vị hoa quả khác nhau, trà sữa kết hợp với các loại kem như kem tươi, kem chi, kem trường hướng. Ngoài ra, bạn biết cách pha chế ra các loại trà, hoa quả như lục trà, hồng trà và trà đào. Bên cạnh các loại trà, bạn biết cách pha chế ra các loại đồ uống từ sữa tươi như sữa tươi trân châu đường đen, sữa tươi kem chi, sữa tươi kem trường hướng và các loại đồ uống như soda, soda trái cây, soda topping các loại hạt. Ngoài ra bạn sẽ biết cách chọn các nguyên liệu để chuẩn bị cho quá trình pha chế và cách thức bảo quản nguyên liệu chuẩn bị các loại nước cốt của uh, trà và còn nhiều các kiến thức về loại đồ uống bạn sẽ được tìm hiểu trong chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán trà sữa sau khi học xong khóa này bạn có thể hoàn toàn tự tin bắt đầu công việc kinh doanh của mình hãy đăng ký ngay chương trình đào tạo từ Kevin Nguyễn và nhận những ưu đãi đặc biệt Đặc biệt bạn sẽ được cam kết từ Kevin Nguyễn cho đến khi thạo nghề thì thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo chuyên sâu này.